Hello, hello, hello, hello, hello. Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với đây. Rồi, rất lâu rồi tôi mới có dịp ngồi uh, à, live trực tiếp để cùng anh em xem cái giải đấu này. Hôm nay chúng ta sẽ nháp thôi nha anh em nhá. Hôm nay thì um, cái giải đấu <clears throat> ở khu vực là khu vực Trung Quốc. Anh em đợi chút lâu rồi ấy, tôi không động đến cái OBS để phát trực tiếp nên là mấy cái thao tác cũng như kỹ thuật tôi uh, quên mất. Đấy, hôm nay tôi phải chỉnh lại. Hôm nay tôi có live stream trực tiếp cái giải đấu ờ, ACOT Season 3. Cái giải đấu này thì là do chính The Rodo nhà phát hành tổ chức anh em nhá. Đây chắc là tôi nghĩ là một trong những cái giải đấu uh, nó gọi là chuyên nghiệp nhất bây giờ đấy. <clears throat> giải đấu do chính uh, nhà phát hành uh, người ta tổ chức thì chắc chắn là nó sẽ rất là chuyên nghiệp rồi anh em nghe gì chưa nhở alo alo <laughs> không nghe thấy bình luận à à đấy à. quang trần hello chào anh uh, anh em uh, quang minh trần có anh em quang trần các anh em đều là các anh em đăng ký hội viên nên là cái tên rất là nổi bật <clears throat> rồi anh em nghe gì chưa nhở Tôi vừa mới bật mic lên nên chắc là hay là nó bị delay nhở Có khi là bị delay 30 giây không? Buổi truyền hình trực tiếp ờ, delay 30 giây <laughs> Nghe gì chưa? Thế thế, thế, thế, thế chết rồi, thế, thế, thế phải tắt lại, chỉnh lại vậy <coughs> anh em cái cái cái cái cái cái uh, truyền hình trực tiếp này là cũng là một phần là tôi khoe là kênh này nó nhiều nhiều người đăng ký hội viên <laughs> à nghe rõ một một à ok anh em sang ngô đấy, anh em anh em hội viên anh em nhớ chat nhiều vào nhá anh em chat nhiều vào đấy, chat nhiều giờ dùng dùng nhiều uh, sticker icon đẹp vào để cho anh em khác nhìn vào thấy thèm để anh em đăng ký hội viên ủng hộ tôi <laughs> rồi anh em đợi chút nhá chỉnh chỉnh tí á <clears throat> xem nào giải đấu này là đang vòng uh, thì tôi xin giới thiệu một chút là đây nó là cái vòng ờ, uh, 256 người nha anh em nhá 256 người thì đây đó là group Hôm nay nó sẽ là group 29 30, 31, 32 Đấy, đây là ờ, những cái group cuối cùng của bọn Trung Quốc rồi Hết ngày hôm nay và ngày mai À ngày hôm nay thôi Là xong cái vòng loại của bọn Trung Quốc Thì tôi, cái bọn Trung Quốc này thì tôi chỉ livestream đúng một trận Gọi là trận nháp thôi Xong rồi đến tuần sau là chúng ta sẽ vào với cả Đông Nam Á nha anh em nhá Và ở Đông Nam Á thì có Việt Nam nha anh em nhá Trả lời anh em uh, Quang Minh Trần thì có nha anh em nhá <clears throat> Xem anh có bao nhiêu người đăng ký hội viên ở đâu nhỉ <clears throat> Cái này thì em phải vào trong ấy của anh Cái này thì em lại phải vào trong ờ, trong uh, trang quản lý studio để em biết được <laughs> Nhưng mà nếu mà em cần là ờ, tôi chụp ảnh cho xem Thực ra thì anh em thấy là ngày trước là tôi bảo là là là, là gần 300 người đấy nhưng mà mãi theo được 300 người anh em ạ. Đấy mà, mà rồi ôi anh em ơi vừa mấy cái ngày vừa qua là là là không hiểu sao là tôi không biết là tôi có đắc tội gì với anh em không hay là có phải là cái lý do là là tại vì tôi nghỉ 4 ngày không Đấy thế mà rồi cuối cùng là 30 anh em bỏ không đăng ký hội viên <laughs> Đùa thật là như thế luôn <clears throat> Tôi vẫn còn đang phải đang đang rất là là là, là buồn Từ cái ngày hôm hôm qua hôm kia tôi xem bảng đăng ký hội viên Tự nhiên 300 anh em à, à không phải 300 anh em sorry anh em 30 anh em đấy 30 anh em bỏ đăng ký hội viên dã man <clears throat> tôi không hiểu là lý do gì này thôi thôi để rồi để hỏi anh em sau vậy trong video clip tiếp theo nhưng mà hình như là có vẻ như là youtube không cho đăng ký qua momo nữa <clears throat> anh thường livestream lúc mấy giờ tôi tôi thường là tôi livestream là không có livestream nha anh em <laughs> livestream là chỉ livestream ngày trước thôi Bây giờ là tôi đợi vợ tôi đẻ tôi mới livestream được nha anh em nhá Đang trong quá trình ờ, đợi vợ đẻ nè bây giờ không có thời gian livestream anh em ạ Làm clip nó dễ lắm Vào làm clip một trận thôi Xong rồi ra livestream ngồi coi như truyền miên Đấy mà nó cũng không được cái việc gì anh em ạ Đấy <clears throat> Nhiều khi là nó không được việc nên là tôi mới bỏ Đấy anh em thông cảm nhá Livestream ngày trước là livestream ngồi livestream ừ, tôi thấy mất thời gian lắm Hôm nay là bởi vì là cái này anh em biết tại sao tôi livestream không? Tất nhiên là anh em biết rồi ví tiền bản pc tải ở đâu ạ bản pc để anh em vào trong google anh em ấn chữ epic game nhá hello chào asen đấy anh em tôi bảo rồi anh em ờ, đăng ký hội viên anh em chat nhiều lên nhá <laughs> tôi tôi chỉ hy vọng là tôi được 300 anh em hội viên thôi nhưng mà đấy anh em thấy không vừa mất 30 anh em hội viên xong mãi chưa lên được 300 rồi, meta này thì anh em biết rồi đấy. Glacier, Clyde chơi 12 con. Và cái thằng top 1 bây giờ nó đang chơi như thế anh em ạ, già hai rồi. Xả tiền hết tiền ở round thứ 23. Thực ra là cái bộ này là roll là nhiều chứ còn uh, up cấp thì nó là up cấp bằng sách thôi. Còn chủ yếu là chúng ta sẽ roll. <clears throat> Và cũng ờ, báo cho anh em một tin vui đấy là ở trong cái buổi livestream của tôi thì ờ, sẽ ờ, chọn ra 20 anh em may mắn nhá Là sẽ có một cái phần quà là cũng ờ, không to lắm đâu, nó nhỏ thôi Nó chính là một cái hòm Một cái hòm ở trong cái bộ siêu tập mùa hè nha anh em nhá Tôi uh, cái, cái cái bộ siêu tập cái gì mà kiểu du lịch mùa hè gì đấy Nói chung là tôi cũng không nhiều lắm Đấy thì uh, kết thúc buổi stream thì các anh em mà chat nhiều ấy Thì tôi cứ lấy ra 20 anh em thôi nhá ngẫu nhiên đấy thì ờ, kết lúc buổi stream này anh em nào mà chat nhiều thì ờ, cái tỷ lệ nó vào thì nó nhiều hơn thôi đấy <laughs> cái tỷ lệ mà vào cái anh em chat nhiều nó nhiều hơn thì anh em sẽ dễ được cái phần thưởng hơn thì cuối uh, buổi tôi sẽ tổng kết đấy tôi tổng kết xong rồi là tôi uh, trao giải xong rồi anh em cho tôi cái uh, địa chỉ id uh, trong uh, trong game của anh em rồi ngày mai thì sẽ nhà phát hành người ta sẽ tặng quà cho anh em thôi nhá đấy là cái phần ờ, tài trợ từ nhà phát hành rồi ok chào chào Nguyễn Đình Hiếu nhá chào em Nguyễn Đình Hiếu đấy, hôm nay phải cắt giải với livestream đấy chứ còn bình thường thì cũng không livestream đâu rồi chúng ta có thể thấy ở đây là, là ở trong cái giải đấu này thì toàn Trung Quốc bởi vì hôm nay đó là cái giải vòng loại ở Trung Quốc có người chơi 9 phe giờ và cái bộ này thì phải nói thật với anh em là chắc là vì là đây nó là xoay bài thôi chứ còn 9 phe giờ yếu lắm 9 phe giờ đây này Kinh nghiệm của tôi này Là 9 phe giờ À chuyện này chơi 9 phe giờ cũng được Đây có Silent Assassin Xem đồ lấy nào Ôi rồi nhưng mà đồ thì lại không lấy cho Silent Đồ này là đồ bán trưởng anh em ạ Đồ bán trưởng thì lại chơi combo rồng mập với cả uh, con, con, con, con thỏ này nhưng mà yếu lắm Bộ phe giờ này đi sớm thôi Có 50 người xem chọn <laughs> à, 20 người thì tỷ lệ hơi cao Không sao Không sao Quang Trần ạ Thực ra thì nếu mà có 20 anh em xem thì sẽ trao giải là 100% <laughs> Cái này là giải do auto chat tổ chức cả anh Đúng rồi Đúng rồi em Cái này là giải cho do do do nhà phát hành game tổ chức nhá Thế thì anh mới livestream như còn mấy cái giải của người khác tổ chức thì anh livestream làm gì? <laughs> Đây. Lên được uh, vẫn chưa lên được 10 à? À chưa lên được 10, tiền đang roll nhưng mà có sách anh em ạ. Trong khi đấy thì có 6 Hunter, 6 Egosit đang uh, cũng khá khỏe. 9m Có hai người chơi 9m nhưng một thằng sắp đi rồi Đấy chơi cái con uh, gấu Con gấu làm tăng cơ Xem nào Thằng này nó chơi nó không chơi, con cây nó chơi con gấu Đồ thì ngon đấy Đồ này thì vẫn sống khỏe Thắng giải nghe đâu đấy đã được uh, ờ, 3 triệu hay 4 triệu gì đấy Vô địch thì 4 triệu rồi phải Đổi ra tiếng Việt <clears throat> Nói chung là cái đấy thì tôi cũng không rõ lắm đâu Anh em có thể hỏi các anh em mà đang xem kênh ấy Các anh em đang uh, đang đang đang ở trên, trên, trên kênh chat ấy Đấy Có anh em đăng ký Có anh em đăng ký ờ, ký giải là là hỏi anh em là biết ngay Chính phe giờ khó Khó sống Khó sống khó sống Dồn hết đồ cho cây Rồi ok ok Nhưng mà gặp cái thằng yếu Gặp cái thằng này là cái thằng mà nó nó là cái thằng uh, ờ, 9m yếu hơn 9m này yếu hơn và con cây nó đặt ở cái vị trí ở trước mặt của cái con Thunder Chính vì thế là nó gây được ít đam Từ từ nhá, xem là nhiều anh em hỏi quá Giải này là vòng loại thế giới à Đúng rồi nhá 120 đô có phải không Đấy có anh em trần nụ Trần Nụ có chat là 120 đô đấy anh em confirm lại anh em đăng ký giải confirm lại em. À, tôi thấy là là là, là Lụ Trần uh, oánh là 120 đô nhưng mà lại thì phải thì tôi lại hơi nghi ngờ. <laughs> Nếu mà bảo là là 120 đô không không có chữ thì phải tôi tin đấy nhưng mà có chữ thì phải ở đằng sau thì nó, nó câu câu nó đang hơi gọi là là là nó chưa nó chưa được khẳng định lắm. Nó chưa phải là một cái câu uh, khẳng định. Nó mới chỉ là một cái câu nó gọi là phủ định thôi. Một câu hỏi thôi Mình đăng nhập game trên điện thoại bằng Facebook Lúc đăng nhập trên máy tính thì nó lại ra ạc khác à Cái này anh em phải liên kết với cả cái Dragon LED nha anh em nhá Nhận được hàng, hàng lóng chưa? À nhận được hàng lóng chưa? Chắc cái này nó là tiền này mà <laughs> anh em đợi chút check điện thoại cái <laughs> cảm ơn anh em đây, ờ, uh, nguyễn đình hiếu nhá <clears throat> tôi tôi làm cái này đam mê tôi có có, có nghĩ gì đến dolet đâu mà tôi trực cái điện thoại để đợi chờ dolet của anh em thôi nhưng mà thôi được rồi thì tôi bây giờ tôi check dolet vậy <laughs> cảm ơn anh em nhá <clears throat> thực ra là làm cái giải này thì tôi cũng phải nói với anh em là tôi cũng có tiền tôi cũng có tiền nhà phát hành à, ừ, gọi là trả lương để livestream chứ còn tôi bình thường thì tôi có mặn mà gì với mấy cái livestream ở đâu khổ ngày trước thì bảo là, là đam mê phục vụ anh em như tầm này tôi ra clip là được rồi có tiền rồi <laughs> cái này top 1 đi tiếp không nhá anh em nhá cái này là chọn bốn thằng đây là, là vòng loại chọn bốn thằng vòng loại chọn bốn thằng nhá <clears throat> Top 1 120 đô thật không? Sao ít thế nhở? Mẹ top 1 120 đô đánh ờ, đánh chuột vật bao nhiêu vòng mới được 120 đô rồi á? À? Thật. Thế thì thế thì còn tôi tôi phải nói thật với anh em, chia sẻ thật với anh em là nó còn ít hơn cái lương tôi stream. <laughs> tôi stream giải này nó còn cao hơn như thế anh em ạ. Dã man. Thế á, đánh bao nhiêu vòng như thế mà có 120 đô á? Thật không? Điêu, không tin, không tin, không tin. Ừ. Làm gì ít thế được? Không để ít như thế được. thế hóa ra là là là cái giải này là chủ yếu là để để thưởng uh, streamer à? <laughs> Tạo ra để cho streamer thêm thu nhập à? Phải không? Chín em sống khỏe phết nhờ Ra sai linh rồi nhưng mà đồ không lấy cho sai linh Liên kết Dragonlet thế nào đấy anh ơi Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn anh em nhé <clears throat> Anh em bảo tôi tham gia cái giải này Tôi tham gia làm cái gì Oánh chật vật mai mới được có 120 đô ấy. Ngồi livestream chả phải thi đấu Chả phải coi như là bon chen gì cả Cũng được hơn rồi Đây xem nào Insectoid Rồi ok Vậy là cái form của đội hình cuối game anh em đến với cả round thứ 30 nhá 9 phe giờ bây giờ vẫn thấy là đang làm bố Tuy nhiên là phải cẩn thận với cả ở đây chắc là sợ nhất kiểu 9 phe giờ ở đây chắc là tôi nghĩ là cái bộ 9m và cái bộ Exit Hunter À kìa bạn nhã Bùi có bảo là còn có cả tiền ở trong game đấy là 500 Dragon LED là cái cái tiền trong game đúng không? Rồi nhưng mà cái tiền đấy thì chắc là cũng chỉ là để mua đồ thôi chứ còn tiền đấy đổi ra tiền thật thì nó hơi khó anh em ạ. Tiền là ờ, phải tiền tươi thóc thật chứ còn tiền đấy ờ, thì nó cũng giống như là Bitcoin ấy. <laughs> Thực ra Bitcoin thì nó còn dễ đấy, còn nó giống như mấy cái đồng coin mà vô giá trị thôi. Mấy cái đồng coin ít người ta biết ấy, người ta ít biết ấy, mấy cái đồng coin nó tôi không bảo là rác nhưng mà nó kém nổi tiếng hơn ừ, chứ còn trả bằng bitcoin thì nó lại sướng quá Thế thôi thì tôi cứ cho là tổng giá trị giải thưởng của top 1 thì nó khoảng 4 triệu đúng không? Đấy, 4 triệu thì cũng được Nói chung là nếu mà giải tổ chức đều hai tuần một lần thì chắc là 4 triệu thì cũng được cho một vài anh em mà gọi là pro player đi kiếm thêm thu nhập ok insectoid bây giờ đang có vẻ đang khá đuối ở đây mặc dù là có con cáo hai ở đấy đồ tuy nhiên là đồ phải ghép phải chống ép bởi vì là rất sợ feather round 30 um, mốt nhưng mà không có món đồ kira thì đây nó là sẽ là một cái gì đấy mà nó sẽ phải là ra đi sớm thôi Sống nổi đến round thứ thứ 35 không thì khó ấy, khó khó. Insectoid bây giờ nó đang đang đang đang ao meta anh em ạ. Bộ này đang ao meta. À được được được được được được được được được được được hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá. Gót đỏ đi rồi này. Ừ chính ra gót đỏ lại đi trước. Thật. Hello chào các anh em mới vào nhá. Chào anh em Khánh Nguyễn. Hay quá Ui giời Thunder Spirit 3 sao Nhưng mà thằng này gặp Insect rồi đi Thực ra cái thằng Insect nó lại ăn được hai cái nhà 9m Nhà 9m, một nhà 9m đi sớm rồi này Cái nhà 9m mà chơi con gấu tăng cơ là đi Chắc ở Egosit Hunter khỏe nhờ Cái thằng uh, cũng lên được 12 con rồi này Cái thằng TR lên được 12 con rồi này Lên được 12, 6 Glacier, 6 Clyde Đây rồi, meta đây rồi anh em Bây giờ cái slot thứ 10 là cho con Velomancer thôi Velomancer rồi kích Kira Đâu rồi đồ đâu Đấy đây rồi con rồng còn có đồ Kira này Chờ ra 30 thôi Đấy nhưng mà phải sống sót được qua cái bọn Insect nhá Đấy bộ này nó lại hơi sợ bộ Insect Rồi để xem nào Ơ À đây rồi Lác lác tí anh em ạ rồi với cái tốc đánh như này thì chắc chắn là cái bộ cắt đỏ sẽ phải ra đi ra này thôi à, Cắt đỏ thì nó không thể mạnh hơn được nếu mà không có con ca lông Và trận này không có bet omen, không có khan nhưng mà chơi gót... À đây có khan Nhưng mà không có bet omen, không có ca lông À đây có ca lông Nhưng mà không ra thì thôi chịu rồi, gót đỏ sẽ phải ra đi Bài này gót đỏ chính ra là bộ truyền thuyết là khá mạnh đấy Nhưng mà không ai chơi nhỉ chứng tỏ Trung Quốc về meta nó hơi khác so với cả Đông Nam Á Đông Nam Á mà bài như này truyền thuyết như này chắc chắn là có đỏ <clears throat> Ok Glacier Clyde tôi dự đoán là nó vô địch Có anh em dự đoán là Hunter đúng không Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ là như thế đâu Tôi nghĩ là cái bộ này nó vẫn là meta thôi Mặc dù là ờ, sau khi uh, sau sau khi update ấy nó có giảm sức mạnh của cái bộ Clyde đi một chút giảm đi cái cái cái ờ, phần trăm bật khiên nhưng mà tôi không ăn thua tôi nghĩ là không ăn thua bộ đấy nó mạnh về cái sức mạnh của tốc đánh và một chút là khiên thôi khiên nó chỉ một phần thôi bởi vì cái tốc đánh nó gây đam nhanh bộ ấy đam mạnh anh em ạ chính ra là cái bộ đấy công thủ toàn diện bộ này công thủ toàn diện lắm nó cũng chả có vấn đề gì với cả cái, cái những cái khiên cả khi mà sau khi đủ đồ rồi con rồng này nó chỉ cần sống sót trong combat thôi Nó có cái cái cái um, uh, vận mệnh này này Cái vĩnh hằng này này cái, cái cái vĩnh hằng này nó sẽ giúp giảm phần trăm sát thương Có những cái con còn lại này nó chết thì càng tốt anh em ạ Chết sớm ừ, kích Kira Cho con rồng này nó, nó cộng đam, cộng máu lên, nó mạnh Nói chung là anh em cứ để đấy xem Chứ còn tôi thấy là nó vẫn là meta thôi Ok Sao xem giải uh, Trung Quốc lag ấy nhở Một lúc mới hiện hình Ok lô anh em nhá, chào các anh em mới vào nhá. Giảm 5% thôi à? à? Tôi tưởng giảm 10%. Giảm từ 70% xuống 60 đúng không? Hay là 65? Đấy, mạnh không? Mạnh lắm, mạnh lắm anh em ạ. Cũng cứ có chỉ cần một con rồng thắng thôi thì nó cứ thắng mãi thì nó, nó thế nào nó chả vô địch. Chỉ cần lọt một con thôi. Đây rồi, đây rồi. Vào rồi này anh em đợi chút nhá tôi đi lấy cái cái cái, cái chai nước vợ tôi vừa mới mua nước cho tôi tôi tôi, tôi lấy nước đã anh em đợi chút nhá free from death. Ah, heaven. Naughty dwarves become lizard feed. Rồi <clears throat> Lát nữa nhờ Đang ở chơi ở server Trung Quốc nên là nó lag anh em ạ Ui vớ vẩn Insectoid lại vô địch à Phải không Đây đến ra 35 ở đây Không biết là sẽ có cái món đồ chấn phái không À đây rồi Ui rồi ôi anh em ơi Cái thằng này là chưa tới round 35 nó đã có cái cái, cái găng tay Kira Bởi vì là có nhà có nhà chết ờ, rơi cái găng tay Kira sang Ui rồi ôi thế thì chơi thế này thì Ăn rồi có tiền rồi <clears throat> Thằng ờ, Insectoid tự nhiên lại lại, lại lại lại rơi ra Tự nhiên lại thành hai món đồ cam ở trong round Round trước round 35 lại có hai món đồ cam rồi Hơn hẳn một món đồ cam so với các nhà còn lại Đó Xem nào Hay quá nhờ Trong khi đây cái bộ Egosit nó bắt đầu bộc lộ ra Những cái yếu điểm Ở trong cái bộ này Yếu điểm là gì? Đấy chính là cái việc là là, là Bắn thì uh, Nó sẽ Cái cái bộ này thì thực ra thì nó cũng sẽ không có xuyên được giáp nó chỉ là trừ giáp thôi nhưng mà bắn vào Clyde thì nó không xuyên được giáp Còn nếu mà bắn vào trong uh, Insectoid thì uh, bọn Insectoid nó đẻ ra thì những cái con Insect nó không bị trừ giáp Chính vì thế là cái bộ Exit này thực ra nó phế Bây giờ chuyển sang 9 Hunter thì ngon hơn Nó có tới 22 tiền ở đây thì bây giờ xoay chuyển sang 9 Hunter Counter lại hết thế thôi chủ yếu bộ này đánh bằng khống chế đánh bằng bằng bằng siren với cả tsunami khống chế và những cái khống chế từ bộ trí hunter còn bây giờ Egosit thì thực ra không không có ý nghĩa trừ giáp không có ý nghĩa hiện tại trong thời điểm hiện tại là chắc chắn là, là nếu mà không chuyển thì là đi ra ngoài chắc chắn đi rồi không chuyển kịp Đấy, gặp bọn não chết gặp insect càng chết thôi xong rồi Gặp insect thì chắc chắn chết Thấy chưa anh em thấy chưa Con cáo chỉ chọt cho một phát thôi Con súng ui rồi ôi không thể, không thể đỡ được Không thể đỡ được anh em ạ Đi rồi, bốn máu, chắc chắn là đi Chơi chỉ Hunter ngon hơn nhiều Quả nếu mà xếp trên cái cái cái cái, cái, cái những cái bộ mà chuẩn bị mà oánh đến đến siêu lết thì có sự chuẩn bị trước. Cuối cùng là cái cái thằng uh, ờ, 12 con thắng anh em ạ, vô địch rồi. À? 12 con vô địch. <clears throat> Giải này là vẫn có người bỏ này Chỉ còn có, có, có 8 người thì chỉ còn 7 người đó Đấy, vậy là có thể thấy là ở đây là đánh rất là đa dạng Đánh rất là đa dạng Tuy nhiên là tôi cũng phải nói thật với anh em là Cái giải này thì nó cũng cho đăng ký ờ, khá là gọi là tràn lan Chứ nó không phải là rank queen hay là ranking đăng ký Đấy Chính vì thế là các mức rank mà ở cái vòng loại ấy nó sẽ trộn giữa nhiều các cái mức rank khác nhau chơi với nhau chính vì thế là về căn bản là cứ xem mấy cái ông top 1 thôi chứ còn những cái ông ở phía dưới ấy, thì cũng nói chung là cũng có thể là, là rank thấp đấy anh em ạ đấy thôi rồi chúng ta sẽ đến với cả cái trận đấu tiếp theo thôi để xem là có chơi luôn không hay là nghỉ mấy phút <clears throat> <clears throat> Nghỉ mấy phút anh em ạ Đấy Thôi được rồi, trong lúc nghỉ mấy phút thì tôi chia sẻ, trao đổi với anh em một chút Đấy thì hôm nay thì uh, cũng phải nói là cũng lấy làm mừng Khi mà rất lâu rồi tôi mới được có dịp livestream ngồi cùng với anh em Đấy là anh em, nếu mà anh em đã xem từ lấy đến giờ mà anh em chưa like <laughs> Dã man nhá anh em nhá đấy tôi nói thế anh em hiểu rồi chưa like thì like đi đấy thế cơ tới bây giờ tôi hỏi xem là có bao nhiêu anh em ờ, đang xem kênh chat là đăng ký tham gia giải đấu này à xem bao nhiêu anh em đăng ký tham gia giải đấu giải kiểu gì mà cho đăng ký lung cung thế đi bây giờ giải dành cho mọi người dành cho player yêu thích auto chat anh em đấy cứ cứ bảo lung côm lung côm mà lung côm thế nào đăng ký nhanh là được đúng rồi qua vòng đăng ký cũng vãi đài đấy <laughs> tôi nói thật với anh em là chỉ khoảng lửa tiếng tôi nghĩ là lửa tiếng là hết slot 150 <clears throat> người xem là bình thường Ngày trước cái kênh này livestream 800 người xem cơ Thời thời đỉnh cao nhá Nhưng mà cái thời đỉnh cao này nó lâu lắm rồi <laughs> Thôi được rồi thì Đấy thì anh em đợi một ít phút thì anh em có gì trao đổi hỏi gì anh em hỏi đi nhá Vừa lấy có mấy ông hỏi đăng ký À đúng không? Cái gì nhở? Dragon LED đúng không? Thì liên kết tài khoản thì đây vào đây, liên kết đây. Liên kết cái tài, tài, tài khoản này của tôi là liên kết rồi nên là là, là, là, là, là, là bình thường thì nó sẽ có cái ờ, đăng ký tài khoản Dragon LED nó ở trên này này, ở cái phần thứ ba này. Anh em vào anh em đăng ký xong rồi nó hỏi anh em liên kết thì anh em vào đây anh em liên kết. Anh em Google liên kết Facebook thì anh em ấn vào đây thôi. Đây, liên kết thì ấn vào đây. <clears throat> Nó thi đấu lúc mấy giờ thì cái lịch thì uh, anh em để ý ở trên fanpage của AutoChat ý Hoặc là anh em cũng có thể xem những cái clip của tôi và ở cái phần cộng đồng của tôi nhá Tôi sẽ có thông báo ở phần cộng đồng Nhưng mà cái lịch của tôi livestream thì là như này này Là thứ bảy và chủ nhật hàng tuần Anh em nhá Vào 18 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần Và tôi sẽ livestream đến hết chung kết Cái giải này thì nó sẽ có uh, những cái giải là gồm có giải đơn giải ờ, đánh đơn ấy giải solo từng người một thì nó sẽ có ở Trung Quốc này, vòng loại Trung Quốc xong rồi đánh đến vòng chung kết của Trung Quốc. Đấy, xong rồi là ở Đông Nam Á thì cũng chơi là có vòng loại này. Xong rồi đến uh, vòng 64 này, 32 này, vòng ờ, uh, 16 vòng 18 này. Thì người ta sẽ tìm ra được đến cái vòng 18 ấy là nó ra cái vòng chung kết của Đông Nam Á. Thì bên Trung Quốc là có 8 người, bên uh, Đông Nam Á lấy 8 người vào đánh cái chung kết tổng là chung kết mà sẽ có 16 người. À, không không không, chưa chưa, mà nó sẽ là cái vòng 116 ở bên chợ bên tổng ấy. Tức là nó sẽ là có một cái vòng 116 trước cái vòng 18 là sẽ ờ, gộp hai cái ờ, server Trung Quốc và ở Đông Nam Á vào lại với nhau, sau đó thì thi đấu để tìm ra 8 người. Đấy, loại một lửa ra sau đó là cái uh, chung kết là gồm có 8 người. Đấy, 8 người ở cái trận sau khi loại hết một lửa thì sẽ còn 8 người thi đấu cái trận chung kết tổng. Đấy là cái vòng uh, dành cho đấu đơn Đấy còn, còn đấu đội nữa Đấu đội thì uh, nó cũng như thế thôi Đấy thì cũng Trung Quốc với cả bên Đông Nam Á Đấy thì tôi sẽ livestream cái đấu đơn ấy thì tôi sẽ livestream gần như là toàn bộ nhá. Không phải nói là gần như mà là tất cả luôn đấy. Tất cả những cái trận đấu là sẽ có livestream hết. Đấy ở bên đấu đơn ấy còn đấu uh, đội thì tôi sẽ uh, có livestream một vài trận tiêu biểu và những cái trận quan trọng chung kết từ uh, vòng 132 thì chắc là tôi bắt đầu livestream từ vòng 132 thôi. Bởi vì nó nhiều lắm anh em ạ, không livestream xuể được. Không có thời gian. Đấy, sức cùng lực kiệt không không không làm được hết. <clears throat> À đấy cái nói cái việc phát Phát Dương ấy thì uh, trong mỗi cái buổi tôi livestream trong mỗi cái buổi livestream thì uh, nó sẽ có 20 cái dương nha anh em nhá. Dành cho 20 anh em mà may mắn mà có comment ấy ở trên kênh ấy, may mắn tôi sẽ uh, quay để chọn ra 20 anh em mà có comment nhá. Ở trên kênh chat ấy. À, 20 anh em sẽ được phát cái dương, cái dương đấy thì để tôi tìm xem nào. Xem nó là cái dương nào. Đây nó có ở trong shop này này. <clears throat> để tôi kiếm nhau cái dương đấy là cái dương nào nhỉ từ từ anh em đợi chút để tôi xem nó nó là một cái dương mà mà nó cũng nói chung là nó cũng có giá trị thế là nó nó mới phát thưởng nó là cái bộ siêu tập cái kiểu ờ, mùa hè gì đấy để tôi xem nào nếu mà nhìn ở trên cái bàn cờ này thì chắc là nó ra cái dương đấy Có phải cái tiệc bể bơi này không nhỉ? Có phải cái dương cái tiệc bể bơi này không nhỉ? Đấy, đúng rồi đấy Cái dương mà quay ra cái cái tiệc bể bơi này anh em này Ở trong này là có tất cả cái bộ siêu tập của cái của cái cái, cái tiệc bể bơi này Gồm có những cái con uh, con chết những cái skin của chat rồi những cái à, bàn cờ những cái hiệu ứng các thứ đấy đúng rồi đấy nhưng mà tôi không biết cái dương này nó ở đâu ở đây nó không không không thể bàn cái đấy nhở ờ dương từ bể bơi nhưng mà không không thấy cái cái cái, cái dương đấy ở đây chắc là bây giờ không bàn nữa cái dương này là bây giờ nó không bàn nữa anh em ạ nên là nó chỉ tặng thôi hello chào mạnh trần nhá Chào anh em Mạnh Trần cái uh, cái bản mà tôi đang chơi nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao nó đẹp như thế thì tôi xin trả lời lại một lần nữa là cái bản này nó là cái bản của của Epic Game nha anh em nhá. Nó làm để chuyên để dành cho những anh em chơi bằng PC chứ nó không phải là chơi giả lập. À, không phải là cái Dương vừa lấy đúng không? Dương 2 2022 à? Là cái dương nào? Ừ, đâu, là cái nào nhỉ? Không phải anh em ạ, chắc không phải, nhầm Không thấy ở đây nhỉ? Nhưng mà nói chung là đấy đấy, anh em cứ, cứ, cứ comment đi xong rồi anh em nhận quà thì anh em biết Tôi nói chung là tôi không biết <laughs> ừ. Không phải cái dương đấy anh em ạ, không phải cái dương đấy Không phải dương đấy, dương khác Khổ, nhưng mà tôi không biết Dương tặng cuối mùa 18 ấy, à thế à À trên Pocket à Bán được ở trên Pocket À thế nó là cái dương nó xịn sò Cái dương đấy là cái dương là là, là tiền tươi thóc thật đấy Không phải là cái dương ấy đâu Cái dương mua bằng kẹo đâu anh em ơi Thế thì chỉ có vào Pocket mới biết được thôi Ok anh em À cái dương phải đấu giá đúng không Dương đắt nhất là nó À đấy Khổ Thế anh em phải bảo là nó cái dương mà nó nó xin chứ không phải dương đấy Đúng rồi anh em Hiểu rồi Đấy thì nó mới có giá trị chứ Đúng không Chứ tài trợ vớ vẩn tôi chả cần nhận tài trợ À đây rồi anh em ơi Thôi chúng ta vào trận đấu tiếp theo nha anh em nhá Anh em cứ comment đi xong rồi tôi sẽ hết hết cái trận đấu này tôi sẽ quay số nha anh em nhá dương 10 xu ở chợ đen đấy ui giời thế thì cũng càng đấy cái cái cái cái dương đấy bán được tận 10 xu cơ à thế thì cũng cũng cũng được đấy ơ sao nhanh cái này đã hiệp 6 rồi mình ờ, bốc phét hơi lâu <laughs> à dương ở lại còn ở trong battle pass nữa à đấy thì anh em cứ cứ biết được cái dương đấy nhá là cái dương có giá trị đấy bán được bằng tiền nhá anh em nhá anh em nếu mà anh em không dùng anh em có thể lấy cái xương đấy anh em không mở mà anh em bán đi sau đó anh em uh, anh em mua đồ ở trên pocket cũng được 10 xu một một dương thì là mua được nhiều thứ lắm đấy anh em mà xem đầy đủ các cái buổi stream của tôi thì tôi tính sơ sơ là cũng phải khoảng chục trận 20 trận livestream Đấy mà 20 trận thì mỗi trận mà anh em may mắn anh em được một dương anh em được 20 dương 20 dương vị trí là anh em được 200 xu Úi rồi Thế là là anh em được bằng 50% cái thằng vô địch của giải <laughs> Giải này nó chỉ 500 500 xu thôi mà anh em Giải này vô địch nó chỉ được 500 xu mà anh em xem Xem stream mà anh em may mắn anh em được 20 cái dương anh em bán hết đi Thì anh em kiếm được 200 dưa 200 xu thì anh em bằng một lửa nó rồi còn gì nữa Anh em bằng một lửa thằng vô địch là anh em được, được coi như là top 2 rồi đấy <laughs> Ghê gớm thật Hôm qua tôi bán skin được được được 80 coin cả. Hay à? à càng càng ấy. Bán skin gì mà được tận 80 coin. rồi <clears throat> <clears throat> Xem nào. Thằng TR này có vẻ khá là đỏ. Hoặc là có thể là cái thằng này là mà cái thằng rank cao ấy Thằng này có thể là một cái thằng mà nó nó nó nó nó, nó chưa chê hay Thế là cảm giác như là đầu game hai trận liên tiếp đều oánh chưa thắng Bọn này chữ Trung Quốc giống nhau quá, tôi chỉ nhận ra được hai thằng là cái thằng thằng có chữ N NG và cái chữ TR phía trước thôi. Với cái thằng Trung Quốc hai chữ, một thằng Trung Quốc ba chữ. Còn mấy cái thằng này tên giống nhau quá. Thôi nên là tôi cứ xem mấy cái thằng thằng dễ nhìn nha anh em nhá Ngoài thằng này ra gấu assassin rồi này À gấu chưa chưa chưa nhưng mà sẽ chơi assassin thôi ốc mết hứa chữ à ấy à bán được 80 coin con ốc mết rồi à đúng rồi cái có phải cái con màu đỏ đỏ không con ốc mết màu đỏ đúng không con đấy thì ghê đấy con đấy hiếm con đấy hiếm Chưa ăn uống gì anh em Tôi livestream từ 6 giờ mà Hello chào anh em Trường Thanh nhé Đây là cái giải mà của Drodo tổ chức đấy anh em Cái giải của của nhà phát hành game tổ chức đấy Anh em không biết à <laughs> Comment kiểu gì để rôn Anh em cứ comment vào trong trong cái uh, kênh chat này thôi nhá Anh em cứ comment vào trong kênh chat thôi Xong ngày mai tôi sẽ có một cái danh sách các anh em mà mà mà mà, mà chúng giải thế thôi <clears throat> anh em comment vào thì anh em comment nhiều thì nó random thì nó dễ tỷ lệ nó dễ ra Làm sao để nhận dương anh em cứ comment vào nhá Xong rồi ngày mai anh em để ý ở trên cái tắc cộng đồng ở trên kênh Game Today Đấy, ai trúng giải tôi sẽ có công bố ở đấy nhá anh em nhá Sau đó anh em sẽ để lại cho tôi cái ID ID của anh em thì uh, sau đó thì cái nhà tài trợ ấy chính là Doro này Nhà phát hành game người ta sẽ gửi vào trong game cho anh em Anh em sẽ check ở cái phần thông báo ấy Ở cái phần thư nhận của anh em ấy <clears throat> ít người xem à? À thế à, bao nhiêu người xem mà ít vậy? Kênh này của tôi thì cũng ít người xem thôi mà à, Anh em thấy livestream cả năm livestream một lần Lấy đâu ra mà nhiều người xem <laughs> Thế thì lại thi nhau sửa spam À tôi hiểu rồi Cái ông ờ, Đức Huy Trần kia là Ông ấy ghi là ít người xem thế ta Đấy chính là một cái cơ hội để, để tăng cái cơ hội đấy Một cái cái, cái cái comment để tăng cơ hội ờ, trúng thưởng đấy mà <laughs> Được Hợp lý Nghe 20 dương là có 200 xu Có gì sai sai ớ Thế anh em bảo là cái dương này nó bán được 10 xu thì bán 20 dương thì chả là 200 xu. Rồi ôi, nhân chia cộng trừ cơ bản mà lại còn <clears throat> Càng ít cơ hội ăn dương càng cao mà anh em. À thế à. <laughs> Ở Việt Nam còn ai chơi game này livestream còn nhiều mà em. Tôi thấy nhiều người mà Tôi có livestream đâu Tôi bây giờ tôi có livestream tôi, tôi toàn ra clip ừ, kiếm tiền youtube Chứ tôi có livestream đâu <clears throat> Hai con mèo kẹp vào tín thật đấy Anh em nhở Trông hai con mèo đầu game nó gánh hết luôn Một mình hai con mèo này nó đã gánh được 2.000 nam rồi Bọn Hunter không là cái gì cả so với hai con mèo đầu game Rồi chúng ta sẽ điểm qua xem các cái đội hình nó như nào Thằng TR đầu game này nó có hai con mèo Kết hợp với cả Banter Trung Quốc ba chữ thì đang câu con gấu Assassin Hiện tại đã có sang được ba con gấu khác nhau rồi Cái thằng tiếp theo thì bây giờ đang chơi có vẻ như là 12 con Đang human các thứ vào Clyde Tiếp theo là Trung Quốc có số 8 cuối cùng có vẻ như là sẽ là phe kết hợp với cả uh, Witcher Ờ uh, cũng được Bộ này cũng cũng hay đấy Tiếp theo là Assassin Tiếp tục câu gấu Assassin Có hai người trên Assassin Và cái, cái hai cái người ở dưới thì bây giờ hiện tại là tôi cũng chưa rõ là chưa gì Nhưng khả năng thì cũng sẽ là Egosit thôi Chuyện này có 7 không? Sẽ là truyền thuyết à? Có 7 nhá Vậy là trong trận đấu này sẽ có ít nhất là hai người là sẽ chơi cái bộ Witcher kết hợp với Exit Vào xem trong game cũng có tỷ lệ nhận được dương À đấy Thế anh em anh em làm cho hai tác nhá anh em nhá một tác là là, là là xem trong game Đấy, nhưng mà anh em xem trong game thì đéo ai bình luận cho anh em anh em cứ xem trong game nhưng mà anh em ra đây anh em lại nghe bình luận cũng được anh em <laughs> nhá anh em nhá có người bình luận cũng hay hơn mà chứ còn ở trong game thì anh em đành phải gọi là xem thôi anh em tự bình luận cho cho cho nghe thôi tự nghe thôi anh em tự bình luận thôi ngày trước tôi có cái thú vui là tôi uh, xem bóng đá là tôi thường là tôi xem bóng đá là hình thì là cái đường hình thì ở trên tivi nhưng mà TV tắt tiếng Còn bình luận thì là bật ở trên đài Anh em ạ Ngày trước có cái chú gì đấy ở trên đài chú bình luận hay lắm Nhưng mà bây giờ chú không làm nữa rồi Ngày trước toàn toàn là nghe đài bình luận thôi Xong rồi bật TV lên xem Cũng là một cái thú vui Đề nghị MC đọc tên từng player Chịu Anh em có cái gì nó dễ hơn không? Cái này khó quá không làm được <clears throat> Trận này có rất nhiều người là hướng tới cái bộ bộ bộ uh, bộ Witcher anh em ạ. Đây này, anh em thấy không? Đấy. Witcher này, tôi một Witcher nhá. Có hai người uh, mấy thằng assassin thì không nhá. Assassin thì không không Witcher rồi nhưng mà đây này. Đây này cũng là Witcher này. Đây này, thấy không? One step away from completing my revenge. Witcher nhiều lắm. Trận này nhiều Witcher, nhiều Witcher. Chả nhẽ lại Exit Hunter Thực ra là cái vòng loại này thì chỉ cần top 4 thôi anh em ạ Đứng ở trong top 4 nó được vào rồi Cái giải này thực ra bây giờ nó đang ở cái vòng loại ấy, Nên là nó ít người xem Càng vào trong ấy Thì càng nhiều người xem Anh em tin tôi đi Mà nhất là ở Việt Nam mình có Đây là cái trận đấu này là cái trận đấu vòng loại Trung Quốc Chính vì thế ít người xem là bình thường thôi Và hôm nay tôi cũng nói với anh em rồi Hôm nay tôi nháp thôi để tôi test tôi xem là có phải là là ban tổ chức có lừa tôi không. <laughs> tôi test thử phát nha anh em nhá. Tôi test thử phát thôi. Đấy để xem là là, là cuối buổi stream này có tinh tinh không. Có tinh tinh không? Nếu mà tinh tinh thì buổi sau lại livestream tiếp, còn nếu đéo thấy gì thì <laughs> anh em biết gì rồi, rồi đấy nhá. Anh em nhá. <laughs> cái tinh tinh ở ban tổ chức là một thứ hai là trao phần thưởng cho anh em kênh chat để xem là ban tổ chức có trao giải như nào đấy chứ còn bây giờ mà nó lừa tôi thì đương nhiên là ngày mai là không có rồi buổi stream nó chỉ kết thúc trong ngày hôm nay thôi anh em nhá <clears throat> Giải vòng loại thế giới mà lại không có điều kiện tham gia chất lượng thấp tới nhỉ? ớ đâu? Chất lượng giải làm gì thấp? Ừ. Giải này chất lượng cũng không thấp tí nào nha anh em nhá Giải này chất lượng nó cũng vừa vừa thôi Nó không thấp lắm đâu Theo tôi thì nó cũng bình thường <laughs> để để xem là vào trong thì nó thế nào chứ còn tôi thấy là cũng được mà anh em Việt Nam toàn rank queen đăng ký đấy tôi nghĩ giải này chắc là của anh em Việt Nam rồi Việt Nam mình toàn người đánh hay <clears throat> mấy dăm bàn thằng Trung Quốc này có gì đâu anh em không biết mấy thằng Trung Quốc nó còn xem kênh tôi nó còn uh, bắt chiếc để làm uh, coi như là, là làm theo ra meta anh em không biết à mấy cái line up tôi làm tôi làm video clip tôi làm các cái đội hình bọn Trung Quốc nó vào nó toàn học theo đây này em thấy không đánh giải nó còn làm theo này <laughs> mạnh quá nhở Làm gì mà bị loại hết anh em Người đánh kém thì bây giờ mới vòng loại thì vẫn có những cái người đánh kém Chắc chắn rồi Tất nhiên là những cái người đánh kém thì ờ, vẫn có khả năng vào vòng trong nếu mà có tí may mắn nhá anh em nhá Còn ờ, người đánh hay thì chắc là khó mà bị loại lắm Tôi thấy thế nào cái thằng TR này nó cũng sẽ vào vòng trong đó Khỏe quá nhở hai con gấu đá tín thật Và cái quan trọng là con gấu mết nó lên hai sao Nhưng mà chơi cái gì Chơi cái gì chơi gót đi Để xem ông này chơi cái gì Chơi này chơi gót ngon này Xem vào chuyện này Chuyện này có Saman không Có God Saman tuyệt vời luôn Counter bọn Exit Tôi nghĩ là cái thằng Trung Quốc ba chữ này lên chơi Godsaman Trung Quốc ba chữ đang có lợi thế lắm nhá Lại muốn chơi 12 con à 12 con chuyện này cũng cũng được Nhưng mà hơi khó 12 12 con thì có rớt là ngon rồi. god rớt uh, bom, mua lóc các thứ các kiểu mạnh. quá nhở Trung Quốc hai trừ cũng đang rất là là, là im bả đây Rồi cái bộ hai Glacier kẹp với bốn Egosit hai Glacier kẹp bốn Egosit à Nhưng mà trận này chắc là chuyển sang Witcher thôi Mà đánh xanh như này thì Witcher là có lợi thế lắm nhá Witcher là nó chỉ cần xanh đầu game mà lết game ra là con con bảy thôi chúa quỷ coi như là vô địch đấy Bộ đấy nó vẫn là cái bộ mạnh ở trong meta mà so với cái bộ lai mà ở late game thì cái bộ lai nó, nó cũng phải gọi là bố luôn đấy Gót sồng mập à, Xem đồ nào Không phải Được ca lông à Có ca lông không? Không có Không không không không Đây chỉ là, là gọi là kết hợp ba rồng thôi cái là ba rồng không phải có rồng mập Rồng mập đây không mua là chắc chắn nó không phải có rồng mập rồi Ở trận đấu này lấy đồ như thế này là là sẽ là Egosit thôi Egosit nhưng mà có chơi Egosit Hunter không? Có chơi Egosit Hunter không? Chơi vào giải này mới biết là cái bộ Egosit Hunter nó vẫn mạnh ấy chứ nhở Nhờ trông uh, giữ máu tốt đấy Thằng này thì nó tôi lại không thấy nó mua Witcher Không thấy mua Witcher thì khả năng là Exorcist rồng à Exorcist Hunter rồng kết hợp với cả bom Cũng được Như thế thì con bom nó sẽ phát, uh, ờ, phát huy được sức mạnh ở trong cái bộ Exorcist Trên này có bom Có bom 2 mà có cái quả RO vào nữa thì nó sẽ mạnh lắm đấy với sức mạnh của con bom này nó sẽ tương đương với cái sức mạnh của bộ Witcher kết hợp với con chúa quỷ Thậm chí nó còn mạnh hơn cơ Clear nhanh anh em ạ Quả bom nó lổ phát chết hết đối thủ rồi Xong rồi là tất cả còn lại là dồn đấm cái con chú quỷ Bởi vì cái bộ đấy là nó còn kẹp thêm được một con ờ, Medusa khống chế nữa cơ cái bộ Witcher là tốn quá nhiều slot để kích hoạt uh, ờ, 4 Witcher có phải kết hợp cả hai con Wizard vào Xong rồi còn Witcher nữa Thực ra những cái con như là con taboo Witcher này con uh, Fallen Witcher này và hai con Wizard nó chả có cái tác dụng gì ở trong cái bộ Witcher cả. Đấy, nó chỉ gọi là kích hệ thôi để cho sức mạnh của cái con Exit Ranger và cái con chúa quỷ nó được cái sức mạnh tối đa của nó. Đấy, nhưng mà bù lại thì nó bị mất mất là ờ, bao nhiêu slot? Fallen này là một này, Tabu là hai này, hai con Witcher là ờ, hai hai con uh, Wizard là ba, bốn vậy là mất bốn con là không có tác dụng gì cả. Là phí. Đấy. Thay vào đấy là cái bộ Exit rồng ấy thì nó lại có cái tác dụng đấy chính là kẹp thêm một con bom để có thể clear Clear rất mạnh ừ. Anh em đợi chút nha Vợ tôi gọi Rồi đang nói đến cái ờ, cái cái cái bộ Exit của con bom thì ở trong cái bộ Exit bom ấy nó sẽ có cái con Medusa khống chế có con Siren nó số khống chế đấy, nó nó khiến cho cái đội hình của địch nó đóng đá ở đầu game sau đó là quả bom nó nổ thì gần như là clear hết đội hình của địch rồi lúc đấy thì chỉ còn ờ, một con là cái con mà có cái BKB ấy cái con mà có cái vĩnh hằng ấy và solo với cả 10 con thôi Solo với 10 con còn lại Trong đấy là có rồng người đam chính ở trong bộ đấy Thì nó rất mạnh Đấy còn cái bộ uh, bộ bộ bộ bộ Exit Witcher ấy thực ra là nó chỉ xoay quanh cái con 7 và con con Exit Ranger thôi. Mà hai con đấy thì cũng dễ counter lắm. Hai con đấy thực ra thì chỉ cần ở trong cái đội hình Exit thì nó có cái con con con ảo ảnh mà. Nên là chỉ cần bắt được cái con đấy thôi, bắt con ảo ảnh ấy thôi là xong. Tò mò không biết là Âu Tuấn Cơ có sợ vợ không Anh em đoán xem <laughs> Anh em đoán em nhá Tôi nghe đấy anh em nói thế Tôi biết là anh em vẫn còn độc thân rồi Tôi biết là anh em vẫn chưa có vợ rồi Chỉ cần Anh em chỉ cần chat lên anh em Một cái câu như thế thôi là tôi biết ngay Ok chúng ta điểm lại xem bây giờ có những cái nhà chơi gì Chơi bit ấy à Vào giải chơi bit Bit thì cũng được bắp đấy Nhưng mà <laughs> Trông có vẻ như sắp đi rồi Bit vừa được cũng khá là mạnh Con sâu đúng không Nhưng mà lại có vẻ như vào giải lại toang Chơi bit luôn Cái thằng LG chơi bit này Ui bán hết bit rồi chuyển insect rồi Biết ngay mà Bit làm sao mà vẫn nói chung ấy biết thì mạnh thì nó mạnh thật đấy nhưng mà gặp những cái bộ ừ, mà mà nó đông những cái thằng mà nó chơi cái bộ ego thì biết làm gì mà chơi được anh em không chơi được biết nó sợ ego gặp ego như gặp bố nhá làm gì còn có cái cửa oánh nhau với cả cái bọn này không anh em ơi bắt buộc lại phải chuyển sang insect này Giờ chỉ có insect counter ego thôi Đấy, vẫn là bài cơ bản thôi, bài cơ bản thôi Nhưng mà đây, đây ui rồi thôi chết rồi Đấy nhưng mà lại insect lại gặp bit thì lại đi Insect gặp bit thì đi rồi Thôi giờ thằng này đi rồi Đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi Ôi không đi à Không đi à Ây à được đấy nhờ Vẫn sống Được đấy Được đấy Chứng tỏ bit vẫn yếu <laughs> Theo đánh giá của anh em Nhiều anh em Rất nhiều anh em comment rồi các kiểu các thứ Inbox nhắn tin các kiểu thì bit mạnh lắm mà sao tôi thấy bit yếu thế Trông ờ, uh, <laughs> bit sắp đi rồi à Cái thằng bit uh, ờ, Glacier bit mạnh như này rồi mà cũng vẫn thua này Trong khi cái bộ Insect nó chả có cái gì Toàn một sao vừa ăn được bọn bit xong Khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu Khó hiểu thế nhờ Ừ à cáo cứu à cáo cứu à rồi cáo cứu nó bán cái con sờ ven đi để nó, nó dồn đồ cho con cáo thực ra thì cũng đúng thôi bởi vì sờ ven ở trận này phí trận trận này mà dùng con Sven thì thế nào gặp Exit Witcher đây này. Exit Witcher thế nào cũng phế Demon thì cái con con con 7 nó chả có cái tác dụng gì. Chơi 7 chả có tác dụng gì. Ai bảo anh em là bit không có cáo Bit thì cáo hai này Thằng bit cáo hai vẫn thua này Để xem là cái con cáo một này nó có làm ăn được cái gì không Trông có vẻ cũng được cái chứ nhở Ui ôi anh em ơi Trông kìa Insect toi cáo một mà trông có tín thế Sống sót đến round 25 rồi này Ơi ơi thế thì nó lại được luôn Bây giờ ra lổ một phát con cáo đập trứng luôn thì nó lại sống sót luôn này Ghê nhờ, ghê chứ Căng đấy mà cho tông trông trông trông trông cái đội hình này Anh em nhìn này, có đúng một con một hai sao Có đúng một con nhện hai sao thôi mà anh em nhìn thấy nó nó, nó có thể khỏe được như thế sao Trong khi vừa gặp cái bộ uh, Witcher full hai sao Witcher Exit full hai sao Khỏe thật Có lẽ xem cái thằng ở phía dưới anh em nhá <clears throat> Từ từ nhá, bây giờ tôi tôi ờ, xin trả lời anh em uh, Ken Levy này anh em Ken Levy thì như này nhá Bây giờ tôi thì tôi không hướng dẫn được anh em đâu Nhưng mà anh em Tôi uh, chỉ cho anh em để anh em có thể Được cái việc liên kết cho nó nhanh này Đấy là anh em ở trong game ấy là có cái phần nó gọi là, là thông tin liên hệ hỗ trợ ấy Đấy là có hỗ trợ từ phía của của của chăm sóc khách hàng ấy thì anh em vào đấy anh em hỏi người ta nhá, người ta trả lời rất nhanh. Nha anh em nhá. Đấy cứ vào đấy hỏi thôi. Người ta sẽ liên kết hộ anh em luôn, anh em chả phải thao tác đâu. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em luôn. Bạn Hưng có bảo là là là em bảo insect bạn này khỏe mà anh không tin. Anh vẫn tin. <laughs> đấy là anh chỉ gọi là, là có một câu nói nó nó gọi là Mang tính chất là nghi vấn thôi Chứ còn thực ra thì anh vẫn tin Anh tin hết mà Con mẹ bọn này nó chat Nó nhìn nó chat kinh ấy nhở Ẩn con mẹ được không Không được rồi Cái bọn này nó spam kinh quá anh em ơi Lip comment nó tắt Lip comment như vậy Ơ sao tắt, tôi, tôi tắt clip comment rồi mà sao mà nó vẫn hiện nhỉ Thế là sao Lip comment Đóng rồi à? này Lip comment xem chiến đóng Ơ kìa Đừng bảo là không đóng rồi nhá Đùa chứ nhìn thế này trông Bọn này đúng là bọn Trung Quốc là vô ý thức thật đấy Trông nó sổ farm kìa Trông khó chịu thật Sorry anh em nhé tôi không tắt được anh em ạ Tôi đã cố gắng tắt nhưng mà nó không hết Thử lại nào Lip comment này Đóng hết nào Đóng hết đi Thì ai chả biết là chat người xem Thì tôi tắt chat người xem đi mà Bọn này nó chat kinh khủng thật đấy À hết trận mới mới mới có có hiệu quả Ôi rồi thế thì khổ rồi với ờ, chuyện này mưa comment <clears throat> Anh em thông cảm nếu mà anh em xem bị giật lag Bởi vì bây giờ nó đang xem ở trong cái server của bọn Trung Quốc Nên nó hơi bị giật lag một chút Đấy, còn về đường truyền mạng nhà tôi cũng như máy của tôi thì anh em cứ yên tâm nhá Máy máy xịn Đường truyền thì 300 m trên giây Không có chuyện giật lag đâu Đây là chủ yếu là vì là server của nó <clears throat> Vãi đái thật bây giờ thằng Insect nó lại đang có chuỗi này Anh em Hưng Nguyên có vẻ khá là, là, là, là, là làm do cái bộ này đấy Ghê thật đấy, cái thằng TR sắp đi rồi này Vớ vẩn lại đi trước này, ra được bom rồi Nhưng mà chơi chơi này yếu anh em ơi Chơi này yếu nói luôn Chơi bom ấy, chơi bom thì phải chơi 6 exit nó mới mạnh Cái cái trưởng của cái con bom này nó là vật lý Còn bây giờ tự nhiên cái trưởng vật lý nó được sát thương vật lý kết hợp với cả trừ giáp mà ông lại chuyển sang thành sát thương thuần Thì mẹ nó còn ra cái gì nữa Đây là một cái cú bóp nhá anh em nhá Ra nếu mà chơi cái bộ bộ uy giặt này là chỉ có chơi con 7 thôi Nó mới mạnh thôi Còn còn chơi chơi chơi Witcher mà lại đi chơi bom bên này thì làm sao mà đánh được Không đánh được anh em ơi Yếu Đi rồi Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Sao rồi? Ơ, ờ, vớ vẩn bị loại này. Không vào top 4 rồi. Còn cái thằng này nó chơi 3 mét kết hợp với cả uh, gấu Nhưng mà tôi nghĩ là late game mà chuyển sang là là, là, là Saman là là đúng rồi, đây rồi. Đây rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. <clears throat> đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay. Biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi anh em ơi. Trung Quốc biết chơi đấy. 3 mét 4 Saman chuẩn rồi, vứt gấu đi rồi. Lết game rồi. Này, counter hết anh em ạ. Counter hết vào bọn Exit. Quánh nhau với Insect thì có ăn được không thì không biết Nhưng mà về bọn Exit thì đi Chắc chắn là gặp thằng này đi Đùa lắc hết nhở Lắc thật đấy Lắc này là do server anh em ạ Anh em nhìn máy của tôi kìa Anh em nhìn đây này cái góc màn hình đấy này Anh em nhìn cái góc màn hình không Đấy Cái cái FPS này của tôi lúc nào nó cũng đạt được khoảng 120 Là anh em biết là như nào Đấy còn đây là nó là lag ấy, nó tụt khung hình là do là nó bị lag. Là do server của bọn nó anh em ạ. Những cái tụt này là nó do server của bọn nó. Mỗi lần mà ra cái round mới ấy, là phải loát cái cái cái loát của server nó bị chậm nên là nó bị tụt khung. <clears throat> Có anh em hỏi là tôi có có có livestream Dota 2 nữa không thì không nha anh em nhá. Tôi bỏ lâu rồi, bây giờ tôi vào tôi cũng không biết chơi mà. Bây giờ vào lại phải học lại từ đầu rồi khó lắm Meta ở trên ờ, Dota nó cũng Tôi nhớ là hình như là nó trước cái meta ở trên trên cái phiên bản mobile này tận 5-6 tháng cơ Đấy Nên là mình vào là mình bị ao meta ngay <clears throat> Có anh em hỏi là tôi dự đoán là thằng nào vô địch thì tôi vẫn dự đoán là cái thằng thằng thằng Saman vô địch nha anh em nhá nó ờ, Saman trông tì lắm Có anh em sẽ bảo cái thằng Insect này vô địch đúng không? Nhưng mà tôi thì tôi đánh giá bộ Insect trong cái điểm, thời điểm hiện tại thì nó cũng Nói là siêu lết thì nó cũng không mạnh lắm Để xem là có đồ Kira các thứ thì có ăn được không nhá Về căn bản là cái bộ Insect này nó vẫn sợ một thứ Nó vẫn sợ một thứ đấy chính là cái bộ Bộ bộ bộ um, uh, ờ, 4 Spirit nó vẫn sẽ sợ 4 Spirit Trong khi trận đấu này là có thể kẹp được 4 Spirit Trận đấu này là có Dark Spirit Nên nó rất thoải mái trong cái việc là nó đánh với cả cái bọn này Insect này thực ra là late game chuyển sang là God Kết hợp với cả Warlock và Spirit thì không sợ đâu Không sợ bọn Insect đâu Thằng đầu thằng đầu bảng này nó có thừa tiền và thừa máu để có thể làm được Lát quá nhỉ Đấy gặp rồi này Tôi nghĩ là cái bọn bọn bọn bọn mết này không sợ lắm đâu. Tầm này thì thì thua thì cũng có thể thua nhưng mà vấn đề là lết game cơ. Tí nữa đây này, anh em thấy không? Đây này. À đâu, đâu, đâu. nhầm nhầm nhầm nhầm. Đây đây. Thấy không? Anh em thấy không? Đây này. Thằng biết chơi, thằng có biết chơi nhá. Đây chuyển sang gót rồi. Lết game thì nó sẽ là gót anh em ạ. Tức là mết ý, thì nó thua. Mết hiện tại nó đang là chơi là mết Saman. Đấy, Mết thì nó sẽ thua Ở à đây nó bỏ rồi đấy Nó chuyển rồi anh em ơi Đấy em thấy không đây này Nó bắt đầu chuyển Đúng rồi đấy Thằng này biết chơi đấy Thằng này là rank cao Thằng này là, là tôi nghĩ là cũng phải tầm kinh quy đấy Tức là lúc đầu thì nó sẽ chơi Mết nhá Xong nó chuyển dần sang là thành là God Đấy bây giờ là chuyển sang God đồ cho Dark Spirit Xong tí nữa là nó là gì Nó là Warlock anh em ạ Nó là Warlock không không không không không sợ không sợ bộ này mà chuyển sang gót thì không không không sợ insect đâu Đợi chút Đợi chút để xem lết game hai thằng nào đánh nhau Anh em nhá Xem lết game hai thằng đánh nhau xem như nào Còn đương nhiên là giữa game thì nó vẫn chưa form được đội hình Và cũng chưa counter nhau thì Thì nó thua đó là điều bình thường đó Nhưng mà đến lết thì không biết thằng nào nó sẽ ăn thằng nào đâu Ờ ăn rồi đấy Ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi Ăn rồi ăn rồi À không không không không Thằng đấy là cái thằng yếu hơn Thằng đấy thằng yếu hơn Đây Bây giờ là hai thằng Đây hai thằng này solo với nhau nhá Spirit này, này anh em này Ui rồi ôi Ê thằng Trung Quốc này nó vừa xem tôi livestream Nó vừa vừa oánh anh em ơi Nó vừa oánh giải nó vừa, <laughs> nó vừa xem tôi livestream Đúng rồi anh em ơi Đúng mẹ nó rồi Ui rồi ơi, Anh em thấy không Trời ơi làm sao mà trượt được Thằng này chắc chắn là thằng này xem kênh tôi <laughs> Thằng này chắc chắn là xem tuần cơm rồi Khổ anh em thấy không Uy tín lắm Trời ơi anh em thấy không nào xem nào Rớt nhau rồi ra rớt và là vẫn là 3 mét Mà kết hợp với cả Spirit Chuẩn rồi anh em ơi trời Tôi lại phục với tôi quá thì mất Tôi coi như là tôi còn nhìn trước cả tương lai luôn <laughs> Trời ơi Thôi nha anh em cứ đợi đi Anh em cứ đợi đi Thằng này chắc chắn đệ tôi rồi Thằng này đệ tôi rồi Thằng này đệ tôi <laughs> Hoặc là thằng này đang xem rồi chim Chắc chắn là cái điều đấy rồi Đùa Thật Tuần cơm coi như dự đoán như thần luôn Ừ, anh em cứ đợi đấy anh em cứ đợi đấy anh em quang trần ui anh em quang trần đã được ờ, coi như là là hơn một năm rồi một năm một tháng rồi Đấy, rất là cảm ơn anh em Quang Trần đã đăng ký hội viên uh, theo coi như là kênh được trong một cái quá trình là rất là lâu rồi. ủng hộ kênh, cảm ơn anh em rất là nhiều. <clears throat> Anh em cứ đợi xem nhá Anh em cứ đợi xem Đây kẹp 4 Spirit rồi mà Anh em cứ đợi xem Không Tôi nói rồi cái bộ này nó không thua được đâu Cứ đợi đấy Tôi chơi cái bộ này không biết bao lần rồi anh em ạ à. Cứ đợi đấy bình tĩnh Đấy Chơi là thằng này nó là chơi con con con con con con mẹ con heo làm co luôn <clears throat> Anh em cứ bình tĩnh nhá Cứ để đấy đủ gót vào Ra rớt rồi nó khác Chơi ra rớt kẹp spirit Nhưng mà tôi thì tôi không chơi con heo Bộ này là tôi chơi cái gì là tôi không có có có Saman Sa miếc gì hết mà bộ này là tôi là Spirit kẹp Warlock là chắc chắn ăn, không nói nhiều. Spirit kẹp Warlock anh em ạ. Kẹp vào con sao Ripper, dồn đồ sao Ripper. Thằng này nó lại không xem rồi Thằng này nó lại không xem rồi Bây giờ ai đấy có chat ở trong game không nhở bảo nó lên trên game today để xem đi <laughs> khổ bây giờ cái bộ này này không tham con heo làm cái gì nữa bây giờ bán heo đi ơ sao lại bán ra ra để cái ui thế này thì lại bị sai ra là, là tí nữa là kẹp vào kẹp lấy cái giúp con rớt là được 3 mét mà tại sao lại bán già đi nhở thôi được bán già thì vẫn được nhưng mà phải nó nó phải là warlock vào bởi vì nếu nó không warlock ấy thì nó sẽ không có hút máu nó sẽ không cù nhây được ở trong trong trận đấu cái cái cái bộ này nó chỉ cần là bốn warlock thôi không cần 6 warlock Bây giờ còn tham mấy con gấu Saman làm gì Bây giờ siêu lết rồi Bây giờ siêu lết rồi À cọc quá kẹp cọc cái đéo gì vậy Chuyện này làm gì có khan mà đòi kẹp cọc Trời ơi Sai lắm luôn bạn ơi Thôi xong rồi Thằng này nó là cái thằng mà chuyên môn là, là xem clip của tôi tua đến cuối Đấy cái cái như này nó là không hiểu bản chất vấn đề không hiểu bản chất của vấn đề của của line up của sức mạnh line up là không hiểu đây nó chỉ là coi như là xem clip tua đến cuối đấy Thằng này là nó, là nó rất giống với cả 80% anh em trên, trên kênh này Rất giống luôn 80% mấy ông là xem kênh tôi Đấy, anh em thấy có đúng không? Anh em confirm nhá 80% <laughs> những anh em mà đang xem stream buổi livestream ngày hôm nay là là là tua một phát đến cuối luôn và clip tua một phát đến cuối luôn không hiểu bản chất vấn đề là những cái phân tích đầu game giữa game quan trọng lắm quan trọng lắm thằng này như này là không hiểu bản chất vấn đề rồi bản chất vấn đề của cái bộ này là gì à, là là gì đâu kẹp kẹp kẹp vào warlock chưa kẹp vào warlock chưa ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không ăn được chưa ăn được chưa ăn được rồi <laughs> à được được được à đấy thì đây này là một cái người mà xem từ đầu đến cuối anh em ạ sorry anh em nhé đây nó là một cái người mà anh em mà đã xem rất nhiều à, lâu đấy, anh em trung quốc là xem rất lâu xem rất nhiều và xem coi như là từ đầu đến cuối Đấy, không bỏ sót bất cứ một clip nào của tôi cả Đấy, thì thôi được rồi, tí nữa là thế nào rồi cũng vào là coi như là khoe với tôi thôi Thì tôi tí nữa tôi sẽ chúc mừng anh em Trung Quốc sau nhá <laughs> Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều Buổi stream hôm nay đây là kết thúc nha anh em nhá Và các anh em may mắn thì sẽ có ở trong uh, trong trong trong cái buổi livestream À không cần, không cần, không cần Tối nay tôi sẽ ngồi tôi tổng kết nhá Xem là 20 anh em may mắn là ai nhá sau đó tôi sẽ post lên cái uh, cái cái cái, cái, cái ờ, trang cộng đồng ở trên YouTube đấy anh em nào mà trúng giải thì anh em vào anh em comment anh em để lại cái ID ở trong game rồi ngày mai anh em sẽ được nhận quà ở trong uh, hòm quà của anh em nhá ok <laughs> rồi cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào uh, ngày mai tối ngày mai 6 giờ 30 nhá rồi hôm nay tôi còn phải tắt cái clip này đi để tôi uh, <clears throat> tôi tôi làm clip tôi uh, tôi phục vụ anh em cơ anh em nhá cảm ơn anh em Tạm biệt anh em. Bye bye.